nền tảng mạng xã hội chia sẻ nội dung và thảo luận sôi nổi nhất Việt Nam với 100.000 người dùng, Spyroom trân trọng ra mắt phiên bản mobile. Liên tục cập nhật những nội dung thú vị từ cộng đồng. Theo dõi ngay chuyên mục quan tâm và các bài viết từ các tác giả yêu thích của bạn. Thảo luận đa chiều, văn minh. Cùng Spyroom trở nên hiểu biết, thấu cảm và trưởng thành. Đọc, viết và thảo luận ngay trên phiên bản mobile.